Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương Cùng đi hết con đường Dù người con gái anh thương Lòng vẫn còn bao vấn vương Thật lòng anh yêu dấu biết thương em kiềm thật sâu Đã khiến tim u sầu Bây giờ anh học cách để yêu một người đôi cũ ấy qua lâu rồi mà sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt em nghĩ lệ còn nặng lòng ngoài như thế người nói em chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn rồi mà sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt nên nghĩ lệ còn nặng lòng ngoài như thế người nói em chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em tròn cô đơn anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn nói dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vẫn vương thật lòng anh yêu gió biết thương em vì em thật sao đã khiến tim u sầu bây giờ anh học cách để yêu một người con thương